đây em xem anh cùng trí như người thưa Sau tất cả anh chỉ là người thứ ba Đến trước anh ta nhưng anh lại vấp ngã Ta đã từng chung điểm dừng mà sao không xứng Yêu quá nhiều thương quá nhiều giờ đau cũng nhiều Em lỡ làng gieo phú vàng giờ mình Anh mang anh quá khờ Cũng chẳng ngờ một ngày bơ vơ Em vội quên những dặm anh lạnh đau thấu vai em bên ai nối dài tương lai anh ngồi ôm những đớn đau trong lòng bao vết u sâu em dường như đã bắt đầu một cuộc tình yêu mới dối nhường đường người rẽ lối hy vọng em sẽ mãi vui anh giờ đây cũng xin lùi sau này hãy chúng ta mà sao không xứng Yêu quá nhiều, thương quá nhiều Giờ đau cũng nhiều Em lỡ làng, gieo phú phàng Giờ mình anh mang Anh quá khờ, cũng chẳng ngờ Một ngày bỡ vơ anh ngồi ôm những đớn đau trong lòng bao vết u sầu em dường như đã bắt này hai chúng ta cứ xem nhau như người lạ Em vội quên những tháng năm Bao lời yêu cũng xa xăm Anh lạnh đau thấu vai Em bên ai nỗi dài tương lai Anh ngồi ôm những đớn đau Trong lòng bão vết u sâu em dường như đã bắt đầu một cuộc tình yêu mới em và ai cũng sai chúng ta cứ xem nhau như người lạ sau này hai chúng ta cứ xem nhau như người lạ